chào anh em nay rảnh rỗi ở nhà làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm đẳng cấp nhất cái năm 2020 dịp Tết này đó là mấy chiếc máy đánh bài CVK 900 hỗ trợ 12 camera báo bài siêu nhanh siêu chuẩn xác thì với chiếc máy iPhone X này đây đây là một chiếc máy của hãng CVK nhá cái hãng CVK này thì tất cả các bạn đã chơi uh, máy đánh bài thì, thì đều biết cái dòng máy của hãng CVK này nó nằm trong những cái máy đánh bài báo bài đẳng cấp nhất Việt Nam cũng như trên toàn thế giới Ờ, phân phối đi khắp nơi thời lượng pin tốt này tốc độ báo vào nhanh và hỗ trợ camera và tất cả các môn bài đều hỗ trợ như người bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm ngoài trong nam đây chơi được ờ, bài cào binh sập là sám binh ấn độ gò hòn món lá và biểu đấy thì cái máy này thì với thiết kế đẹp cho nên anh em phải ngụy trang mà kể cả về trọng lượng và giao diện bên trong là giống hệt 100% luôn nhá tất cả luôn là đều giống hệt không khác một tí gì luôn đấy giao diện chữ thì rất dễ dùng tiếng việt đấy thì cái này máy này thì anh em cần tư vấn về giá cả thì có thể trực tiếp điện thoại đến cho mình về phần bài nhá bài anh em sử dụng những mẫu bài bên mình thì do là cái diện tích các bàn nó hẹp nên mình không trưng bày hết cái máy này còn máy cho mình có hàng trăm loại máy để cung cấp cho anh em nhá với giá cả phải chăng rẻ nhất là nó từ 5 triệu và được tặng thêm bài thêm cờ đó là con với con máy bài như VB6 thì bây giờ mình sẽ đây mình sẽ đánh cho một cái các bạn cái một môn này đó là cái môn à, bài uh, bài cào miền Nam đi mình đánh đánh môn bài cào đi khi các bạn chơi thì nó sẽ đeo cái tai nghe siêu nhỏ trong tai nhá còn bây giờ mình sẽ để cái chế độ loa ngoài mình để cái chế độ loa ngoài để à, các bạn và mình cùng nghe Đấy. để 5 người chơi mình để 5 người chơi và báo một nhà lớn nhất đây thì khi các bạn chơi các bạn để trước mặt như này Đấy, mình chơi để đây này cho nó dễ nhìn cho anh em mình đều đều dễ nhìn này các bạn hiện đặt ra là báo rồi đây mình để để mình cài chế độ là lo ngoài mình vừa để vẫn đang để chế độ tai nghe Đấy. Đấy, cái này nó tự động kết nối với tai nghe nhá nên là khi bạn chơi thì các bạn ờ, cứ bật lên nó sẽ tự động kết nối còn mình đang ờ, giới thiệu cho các bạn thì mình sẽ đặt cái chế độ loa ngoài nó nói Đấy. máy như vậy là báo là tụ số 5 lớn nhất rồi này Đấy, 8 điểm này tụ 5 8 điểm các bạn nhìn thấy không rõ ràng chưa đấy những cái nhà còn lại nhìn đấy các không thể không thể qua được bởi vì máy là báo chuẩn xác 100% luôn không bao giờ sai sạch cái đầu cả thì trong quá trình chơi mà các bạn có muốn tăng giảm mọi người chơi thì bấm vào đây cái nút giảm âm lượng này đấy mình cho đi 6 người đi cái ưu điểm của cái máy này là các bạn có thể kinh bài nó sẽ báo lại nhá đấy đấy năm này qua bê bốc đi này đấy đây là cái ưu điểm đặc điểm lớn của nó mà không phải là dòng máy nào cũng có nhá mình tăng lên 6 nhà rồi đúng không đây như vậy là mình đã tăng lên 6 nhà và máy báo 4 thì bạn tính cho mình 1 2 3 4 là 7 7 này còn những nhà còn lại không thể qua luôn đây anh em nhìn tự nhìn này họ dễ nhìn thôi đấy hàng là chuẩn chỉnh 100 trăm luôn với cái máy này anh em phải chơi được bài cào này binh sập sám này binh Ấn Độ này gầu hâm âm lá thao biểu ngoài bác phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn đấy là những cái môn phổ thông nhất ở Việt Nam và những cái bài biểu hay là bài gầu hầm năm lá là ok luôn đấy, thì bây giờ mình sẽ đánh cho bạn một cái môn uh, cũng phổ biến ở khắp vùng miền ở Việt Nam đó là môn uh, liêng đi tôi sẽ đánh cho bạn một thử một phát liêng nhá tôi sẽ để cái chế độ là bốn người chơi đi và báo tất cả các tụ thì môn liêng mình sẽ biết được nhà ta như là người ta không dám hô láo một điều chắc chắn là như vậy đấy, đấy, đấy. rất nhanh chưa gì nó lại báo này đây tôi, tôi để, để lại này hai một ba bốn này đấy tụ hai này tụ hai là nhà số 2 là 8 điểm này môn liêng này một này là bảy này ba bốn này đấy ba bốn này anh em nhìn đâu chỉ có chuẩn đét này đẹp thôi mình biết được nhà này ví dụ nhà này nó nó một điểm nó hô lá mình biết nó rồi thì cho nó hô mình cứ theo thôi đánh thì rất ok luôn đấy chuẩn chỉ một trăm phần trăm luôn đấy đặt ra là báo này đấy rất chuẩn luôn đây hai bốn ba một cụ hai này là tám chín điểm này ba một này đấy hàng là chuẩn chỉ một trăm phần trăm alo còn em ơi từ từ để tiếp rồi ờ để để quay ờ, một bộ điện thoại 4 triệu em đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. anh bảo này chờ chờ anh một phút anh gọi lại nha anh trang chồng một gọi alo lúc ừ ờ, anh ơi có ai đón chưa chắc là máy hết pin này đấy cứ chờ tí nó chạy ra nhá chờ đấy chờ đấy tí nữa nó chạy ra đấy nhá ok ok ok đấy thì mình tiếp tục mình sẽ đánh cho các bạn một cái môn nữa đấy là về môn liêng đây em sẽ đánh chuyển sang cái môn đó là cái môn uh, môn môn bài uh, ờ, bình binh ấn độ hay gọi là bình sáu lá alo à, ok ok chờ một phút rồi rồi rồi rồi cảm ơn các bạn xem video thì để cái video này mình thì sẽ kết thúc ở đây bởi vì nó có nhiều việc cảm ơn các bạn xem video